chuẩn bị khui một cây đàn piano Roland RB 501 á vậy hả đang đang giảm giá còn 15 triệu giao cho anh khách quận 3 đang mở ra test đàn là đi giao cho anh xem đàn có biết sao ừ khui đi này kết nối bluetooth rồi. này là model đẹp mới nên Ờ, yếu đuối vậy màu gỗ nhìn đẹp quá ha Ủa cây này là mới luôn hay sao vậy? Hay second hand vậy? Second hand mà nó còn mới mới tinh mới kiểu như, như hàng thùng vậy đó. lấy chân cho cho ghế ghế ở đặt ghế. Mới như hàng thùng luôn nha anh ơi. Trời anh khách này hên quá. Đang quét 18 đang trên website đang đăng 18 mà bán có 15 nha anh ơi anh khách gì đó quận 3 ơi em thấy cây đàn này em kết xì bo nó rồi anh ạ à. mới tin à. nè cây này đẹp mới như hàng thùng luôn mấy cái này chỗ này nó còn y nguyên à cái mắt cài vô nè trời ơi tiếng nhật luôn anh ơi anh thấy hoàng piano bán đàn sao anh ơi đỉnh nhất Sài Gòn quận 3 không ai qua nổi anh nhìn cái shop đi có hai hai người bán à đó thấy không tiết kiệm chi phí quá nhiều cái này cũng đẹp quá bắn ốc vô nè để sau cái đàn này cũ mà nhìn như mới vậy trời sao mấy thằng nhật nó xài sang quá ha đàn này mới giá nhiêu hoàng đàn mới bên Việt Thương bán 31 triệu ghê vậy ông bán ác vậy hoàng cái đàn mấy chục triệu mà ông bán còn có 15 triệu sách kinh hand mà như là ừ như brand new vậy bắn này. cái đàn cũ ở đây thật ra là đều nhìn như mới hết đó mọi người cây nào cũng đẹp hết cái miếng mà thảm trải đàn bên trong lót cái, mấy cái phím đàn á nó vẫn còn mới tanh luôn nè à. ôi mấy đứa nhật nó xài độ giữ kỹ ghê ha tôi không ngờ luôn á ê bởi vì người ta khoái lấy vợ nhật phải không nó giữ hàng kỹ này mà chạy qua Việt Thương thôi là quốc thành ba mấy triệu rồi đây 15 triệu à trời ơi nhìn nè em cho anh coi nè anh cái này anh mua bên ngoài người ta nói là đèn mới là anh cũng tin chắc luôn á anh ơi bởi vì cái đèn hàng thùng về á thì nó cũng bỏ vô một cái bao vậy thôi rồi mình gỡ nó ra nó bởi vì ăn lời nhau là chị đó giờ đồ cũ mình nói đồ mới người ta cũng tin rồi bởi vì cái đàn về là nguyên một khối như vậy đâu có thể nào mà gỡ ra để nguyên một cây bản như vậy đâu là cũng phải ráp lại hết đây là second hand Nhật Bản chỉ có tại Hoàng Piano mới bán kiểu này thôi thấy giữa mới và cũ là như thế nào thật khó phân biệt tại Hoàng Piano đúng rồi phải test âm thanh cho khách nữa chứ đàn cũ 15 triệu đây nhìn có khác gì cái đàn mới đâu trời từng thanh sắt của nó vẫn là nguyên tên. màu đẹp chứ ha Đúng rồi, không có miếng xác nữa Bây giờ Hoàng nó bán 15 ờ, triệu Giờ em mua lại 20 triệu Em bán lại anh 30 triệu Hàng mới anh mua mà anh <laughs> Hàng này bây giờ nó cũng đang hiếm đó anh Hết hàng luôn rồi Anh mua ủng hộ nhớ nhấn like cái clip này luôn nha anh Để cho mọi người biết shop Hoàng Piano bán hàng tốt mà giá rẻ dạ, để, để ai cũng có thể chơi âm nhạc màu đẹp chứ ai biểu bán rẻ quá anh chi kết nối bluetooth luôn hả công nghệ này hồi nào mà mạnh dữ vậy này mới 2017 cái nó luôn đi ừ, đang hiểu cho khách họ coi luôn bấm vô gì nè dạ, cái nối bluetooth đúng không ừ. giờ mở vô ví dụ này tải app tải app về thì đa hai mở ra Ừ. đó bắt đầu vô phần này, này nó hướng dẫn trên đây giờ thích chọn điệu mở thử này Star. Đó. nhỏ đi đó điệu đó điệu này quốc sàn intro có 21 điểm mà đăng nhập tài khoản vô mới xài được không đúng không? đăng nhập tài khoản chỉ cần tải app về à, vào cái phần uh, function thôi trên cái kia nó có tí hướng dẫn trực tiếp đâu function hả ừ, function này. trên làm youtube này bấm vô hai nút này, này. ừ bấm vô hai nút đó rồi sau đó cộng trừ xuống cộng trừ xuống cộng trừ xuống 14 15 thao tác từ từ thôi làm nên chỉnh vô m mở ra được rồi à đây, bộ nhạc này thì cọc đờ này xong nhạc mở lên này em mở được này. ok giao hàng nguyên ý khách vô mua nó kìa ok thôi được rồi ok